Xin chào à, tất cả anh em Ở à, trên đây Trên cái đĩa này của tôi à, Hiện tại đang có ba cái hột bầu cua và Nó là Nhìn bên ngoài thì giống như những cái hột chợ hoàn toàn bình thường và Trong đó ấy, thì có một hột tôi đã gắn à, thiết bị vào bên trong là đó chính là cái thiết bị báo dung đây nó là một cái thiết bị đây là nó là cái cục dung của nó này ở đây nó là một trong cái ba hột này bây giờ tôi cũng không nhận ra đâu là cái hột uh, bảo dung trong này nữa thì xin giới thiệu với anh em một cái cách để đánh bầu cua chơi bầu cua bịp hoàn toàn rất là hiệu quả và tuyệt đối chính xác 100% luôn đó chính là chúng ta việc uh, việc chúng ta sử dụng cái bộ hột bầu cua báo dung 6 mặt khi anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp đánh bầu cua tôm cá bất kỳ cái uh, sòng sới nào cái sân bãi bầu cua thì um, anh em chỉ cần đưa được cái một cái hột này vào thôi và đưa cho người ta làm cái cũng được hoặc là anh em làm cái cũng được khi chơi thì anh em chỉ đưa cái hột đấy vào và cầm cái cục dung này bên ngoài đây nó là cái cục dung rất là nhỏ tôi sẽ bật cái này lên đây nó có cái đèn chớp này. anh em nhìn đèn màu đỏ khi nào cái cục dung này nó rung thì chúng ta sẽ biết được ở đây nó chính là cái công thức để chúng ta biết cái công thức này và chúng ta đánh theo công thức này bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái à, sự hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt này nó như thế nào đây nó là cái nhịp dung tôi sẽ đây tôi sẽ lấy cái đĩa này để à, cục dung đây test thử cho anh em xem xem cái hiệu quả và chính xác của nó có đến có phải là như những gì tôi đang nói hay không ba bầu tôi sẽ sốc thử Đó, như bây giờ không dung không dung có nghĩa là con cá anh em nhé đó chính xác hai cua và một cá một cái dài một cái dài có nghĩa là có một con cua hai con cua liền anh em trong số cái ờ, hột này ba hột này thì chỉ có một hột là uh, ờ, tôi đều tôi gắn chip thôi còn lại hai hột kia là hai hột bình thường như tiếng vừa rồi là chúng ta rất là hên chúng ta đã đặt cua nhưng mà đã thêm một con cua nữa đó một cái ngắn một cái ngắn có nghĩa là con bầu anh em nhé đó một bầu một cua và một tôm rất là chính xác rất là hiệu quả đúng không ạ không dung không dung cũng giống như tiếng trước bây giờ con cá này đó một cá một nai và một cua đó, hai cái ngắn hai cái ngắn có nghĩa là có con nai anh em nhé đó một nai một tôm và một uh, cua chính xác tuyệt đối 100% hai cái giả à xin lỗi hai cái ngắn hai cái ngắn tiếp tục của con này đó hai nai liền anh em ạ thế này lại ăn hai nai nhé đấy khi anh em xúc nhẹ bình thường như thế còn nếu như anh em mà xúc mạnh như này vẫn dùng bình thường đó một cái dài một cái dài có nghĩa là có con cua này đó một cua anh một cua một nai à xin lỗi một cua một tôm và một cá sóc kiểu nào cũng được một cái ngắn một cái ngắn có nghĩa là có con bầu đó hai bầu liền này em anh em thấy sự hiệu quả của nó nào không phải là chính xác mà là quá chính xác luôn còn bây giờ tôi sẽ lọc cho xem nó là cái hột nào và tôi sẽ hướng dẫn anh em cách mình à, bảo quản cũng như là chăm sóc thì ờ, giữ được cái bộ hột này nó anh em chơi làm sao nó thật là ờ, được lâu khi anh em không chơi nữa ấy, thì anh em rút tháo hai cục pin này ra và đậy cái nắp này lại tắt công tắc đi bây giờ tôi sẽ ờ, thử cho anh em bằng cách bây giờ tôi sẽ thử cho dẫn anh em cách tắt này sử dụng này đây bây giờ tôi sẽ lọc cái cái hột nào là hột có dụng đây nó đây chính xác nó là cái hột mà có chip ở bên trong còn hai hột kia là hột hoàn toàn bình thường anh em nhìn đèn không chớp này đó hoàn toàn không chớp gì cả có cục này là chớp này đó cái cách cách bảo quản của nó thì cứ cái mặt nào không dung nha anh em nhé như bây giờ mặt cá không dung này đây Đó, cá hoàn toàn không rung nhá cá không rung thì anh em để ngửa lên bên trên đây khi không chơi anh em tắt cái ờ, tháo cục pin bên trong này ra như thế này rất là đơn giản Đó, tháo hai cục pin ra người ta nói là của bền tại người nếu như chúng ta bảo quản tốt thì cái những cái sản phẩm này của anh em sẽ được sử dụng rất là lâu còn nếu như chúng ta bảo quản không tốt thì sẽ sử dụng sẽ không được lâu đó anh em chỉ cần tháo ra và để lên mặt nào không dùng chúng ta sẽ ngửa lên bên trên là như này vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về à, giới thiệu với anh em về cái bộ hột à, bầu cua báo dung 6 mặt áp dụng cho anh em đi đánh bầu cua chơi bầu cua bịp và cách bảo quản nó làm sao cho hợp lý nhất một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0983 30 từ quý 2 và 0972 41 từ quý 4